hiệp hai ngoài rồi ngoài còn chỉ tay mới trong sân mới chỉ tay thả nước là bị cơ cờ lông lông vào nó chả nó nhìn <laughs> bóng nó rơi trong sân mới chỉ tay xuống ơi à đây đây đây con nhà chiến này con nhà chiến ra con nhà thắng ra con nhà chiến ra này ừ ôi rồi cái tiếng kêu ơi được bây giờ ăn nó lớn rồi chị ừ nó chị này bây giờ nó lúc nào má động hồng nó không cũng ngắt ngày xưa đâu bà lâm mà bảo tao ha kinh quá nhìn tia chớp một lon uống luôn á em anh em anh em thằng này là anh ấy. à đấy, tưởng là nói thằng sinh đôi kia <laughs> Ủa? quá chuẩn rồi để nó cái điều có giò đấy giống dương dương này kim huệ kim huệ Ôi Nam là chung kết rồi nhỉ, anh Nam nhỉ? à chưa? Mai ăn mất luôn ấy Mai nhìn giật dẹo thế mà chung Nhìn thế thôi Ờ, cái chân ra rồi Nhìn thế thôi càng càng vào sâu càng sướng thôi là rồi Ôi, cắn được mấy quả đẹp lắm thương ạ à. Không, sao hồi sướng Chết rồi Ôi, Thì nó tưởng có thịt vào Không, nó không tên Nó tên mẹ nó gọi nó là cay Nhưng mà không biết là nó Gì quá ôi giời được sang, chưa sang chưa sang sáu bốn cái đấy cái đấy trong này để nó nhiều qua sân đi đấy cũng còn nhỏ này cũng phải chết đấy kia là mẹ cái thằng kè đeo kính này đeo vợ còn đây là đi vợ rồi rồi lọ ở kia à đấy con bé đấy cái thằng cu cây này là con nó đấy á đấy thằng cây này là con con bé đang quay đấy à. trẻ lắm con đấy đẹp đi con này là đẹp mà được đây vải vải đấy Ở đây bảo mình đừng theo dõi, đỡ cho hàng đấy ôi trời giời ạ à. ôi hoài rồi còn lâu đâu hay quá kìa lại xem xét thứ ba ờ quả này bóng rơi rồi quả này bóng cắm chưa bóng cắm rồi nó mới chui sang bóng cắm rồi nó mới chui sang bắt quả đây đúng rồi không có cái bóng mà chết rồi là nó chui sang việc gì không quả đấy nó cắm rồi nó rơi xuống đất rồi ừ nó xuống đất rồi chết rồi. đấy của mình mình biết thì nào mà đấy và các bạn đã theo dõi. Cảm ơn mọi người.

Đây nó là đây nó là gì? Quên mất tên nó rồi. Ok, con ôi rồi cao lên kia lên nhảy lên nó vít sướng. chạy vào chạy ra được tốt người sang quá rồi Công này chỉ có hai thằng thôi công chỉ có hai thằng vui cây với anh kia nó ở với nhau này kìa chỉ còn làm với thằng cu của ờ, con nhà ông bình nữa thằng cu gì đấy Thank you.

đó không có bà nào hết mà toàn đánh hỏng này quả đấy lên lên đằng sau nó đập lại muốn hất đi thằng đấy nó như thằng áo đỏ yeah, quá đơn giản Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những điểm cho con cho lại 14 18 thấp lắm <laughs> quả đấy đập vào hỏng Giặt quá kìa ướt, Hay quá Chạy ra theo bóng người ta đẩy kết thúc rồi Điều xiên khó bắt lắm đặt xiên sân này bắt ra nó trội ra ngoài không điểm rồi dạ quan sát sân thấy chỗ trống tốt ôi giời chết đây không lên được không không không không lên được không lên được ôi điểm của em có 22 18 cửa rồi cái ông đã Thủ tốt kia còn xử lý thế thì bao giờ nó thắng rồi đừng có đùa quá hay pha bóng vừa rồi quá hay thằng đen thua gì mà cho nữa